Lê cho nó và năm nay hôm bao nhiêu tuổi rồi dạ em mười tuổi mười tuổi rồi hả wow mười tuổi mà hát rất là chính xác và hát rất là hay luôn và bây giờ xin cho gia hưng một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ dạ xin cảm ơn rất là nhiều xin cảm ơn em hơn và em thấy rất là dễ thương và tiếp theo bây giờ tất cả quý vị và các bạn ở đây muốn